đã có những con đã không đã không biết thấy nhau cứ phút trong ta chiến ta xa dần dần nếu duyên kiếp không muốn anh cứ значения cảm giác